bây giờ mình thử tải một cái file mà có virus trong đó nha sau khi tải xong mình sẽ mở hàng Access Mass Security lên đây là một cái file crack ở bên nước ngoài nó có ghi the password is là cái phần ờ, à, phần vế phía sau cái dấu ờ, gạch chân AH một em phải 3DB chip này nè là cái phần không phải là virus nó bị ờ, chẩn đoán ờ, nhầm đây là phần mềm ờ, tải driver từ cái này trở đi quý vị này đây cryptic cái loại cryptic này khá là nặng nè cryptic chắc biết được không 2 3 4 5 6 7 8 9 một con 3 db này trở lên nè 3 db không tính 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Các nghiên cứu cho thấy rằng tội phạm mạng dùng cryptic để cướp thông tin như thông tin email, clipboard data, username password. Ngoài ra cryptic có thể cướp các certificate, các chứng chỉ à, kỹ thuật số, cũng thể tội phạm mạng còn có thể dùng cryptic để lưu ảnh chụp màn hình à, lưu uh, các phím đã gõ trên bàn phím nè sách shutdown hoặc uh, reset uh, máy vi tính và chạy các file AXE trên đó key key keylogging thì biết rồi phải không có gì là bị uh, thấy hết luôn